top 3 những vụ chấn yểm nổi tiếng nước Nam chưa có lời giải. Bùa chú, chấn yểm, phép thuật là những cái tên mà khiến rất nhiều người tò mò cũng như ghê sợ. Vậy chúng thực chất là gì? Có tồn tại không? Đã có những sự kiện nào về chúng? Đức Minh xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, nước Việt ta là một phần của Long mạch Á Châu với địa mạch có cấu trúc hoàn chỉnh của đồ hình âm dương là nơi địa linh nhân kiệt sản sinh ra nhiều bậc minh vương, những vị anh hùng và những bậc kỳ tài không kém gì Trung Hoa. Bởi vậy mà trên mảnh đất này từ xa xưa đã xảy ra rất nhiều những vụ chấn yểm ly kỳ mà chưa có lời giải. Trong video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua top 3 những vụ chấn yểm nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Nam. Một đồng mã viện, âm mưu chấn yểm dòng dõi đế vương. Cột đồng Mã Viện theo một số sử cũ là một cây cột đồng lớn trên có khắc 6 chữ Hán, đồng trụ chiết, giao chỉ diệt, do viên chỉ huy quân đội nhà Hán là Mã Viện sai làm từ các dụng cụ bằng đồng thu được của người Việt và cho dựng sau khi chinh phục được cuộc nổi dậy của hai bà Trưng ở Giao Chỉ vào năm 43. Theo nhà khảo cứu độc lập Thiên Đức, Cột đồng này chính là một phần của trận đồ phong thủy được lập để diệt tận mọi mầm mống phản kháng ở nước ta. Cụ thể, ma Viện đã sử dụng một loại bùa rất hiếm hoi đề cập trong sách vở là loại bùa lưỡng nghi, tức là bùa âm dương, có hiệu lực cao hơn bùa bát quái hai bậc theo kinh dịch. Yếu tố dương trong bùa yểm này là chiếc cột đồng, còn yếu tố âm là kiến thành Tòa thành hình cái kén được Mã Viện cho xây ở Phong Khê. Hình dáng kiến thành kết hợp với cột đồng Mã Viện tạo nên một đạo bùa mạnh nhằm chấn yểm không cho người đàn bà giao chỉ mà thời nhà Hán gọi là yêu nữ, tiếp nối truyền thống anh hùng dân tộc. Nói theo kiểu dung tục thì Ma Viện đã chơi một trò rất thô bỉ là đóng cọc người đàn bà giao chỉ nhằm triệt tiêu con đường kết phát vương quyền cho nữ giới Việt Nam sau này. Ngoài ra, câu đồng trụ chiết, giao chỉ diệt về bản chất là một câu thần phù hay một lời nguyền. Chữ chết ở đây không có nghĩa là gãy mà có nghĩa là tách làm hai. Do đó, câu này nên giải thích là trụ đồng tách huyệt, đế vương ra làm hai, vua giao chỉ bị giết. Chữ huyệt và chữ vương là hai chữ đã bị ẩn trong câu này. Thứ hai, trận đồ bát quái của Cao Biển dưới lòng sông Tô Lịch. Hà Nội có một con sông gắn liền với huyền sử linh thiêng và rất nhiều giai thoại ly kỳ, đó là sông Tô Lịch. Năm 2001, đội thi công xây dựng đã phát hiện các cọc gỗ đóng dưới lòng sông xếp theo hình bát quái và từ đó đến nay Câu chuyện về chấn yểm long mạch sông Tô Lịch đã trở thành bí ẩn chưa có lời giải đáp. Mảnh đất kinh kỳ Thăng Long là nơi có hình thế sông tụ núi trầu, cũng là một phần của long mạch Á Châu. Bắt đầu từ dãy núi Himalaya, chạy vòng vèo như một con rồng lớn, mãi cho đến dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan Xipang, xuống đến Việt Trì rồi lặn xuống, sau đó lại tỏa ra và trồi lên ở Ba Vì. Nhìn một cách tổng thể, địa mạch Việt Nam có cấu trúc âm dương hoàn chỉnh, nối liền các đỉnh núi cao đi qua Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, tới Ba Vì, qua cầu Hàm Rồng, dọc theo sông Lam và núi Hồng Lĩnh đổ ra biển. Đây là nhánh Bạch Hồ mang thành khí âm. Tiếp theo lại nối liền các đỉnh núi cao đi qua Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình tới Tam Đảo, dọc theo sông Tô Lịch, rồi vòng qua Cổ Loa, kéo dài tới sông Thái Bình, đi qua dãy Yên Tử và theo hướng Đông Bắc ra tới Quảng Ninh và chìm xuống ở Vịnh Hạ Long. Đây chính là nhánh Thanh Long mang hành khí dương. Hai nhánh Thanh Long và Bạch Hổ tạo thành thế long trầu hổ phục, giúp Thăng Long trở thành nơi địa mạch trọng yếu của trời Nam. Long mạch này mang theo vượng khí cực thịnh, tạo thành thế đất rồng bay xứng đáng là đệ nhất đại huyết mạch, là đế vương quý địa. Chính vì long mạch này mà năm xưa bậc thầy phong thủy Cao Biển đã phải nhiều lần khổ dụng tâm trí tìm cách chấn yểm. Tương truyền, Cao Biển từng dùng 8 vạn tháp đất nung để chấn yểm núi tản viên Ba Vì. Sau đó lại dùng rất nhiều sắt, đồng, vàng và bạc để chấn yểm các vị trí trọng yếu dọc theo sông Tô Lịch. Vì sao các thầy phong thủy lại muốn chấn yểm long mạch? Giới phong thủy học cho rằng thiên, địa, nhân hợp nhất, vạn sự vạn vật trong trời đất đều có sinh mệnh, đều tuân theo các quy luật chung. Trái đất này của chúng ta cũng như vậy, cũng là một cơ thể sống, chứ không phải một cục đất vô trì, vô giác. Nếu như thân thể người có hệ thống kinh, mạch, lạc và các huyệt vị, thì trái đất cũng có địa mạch, địa huyệt trong đông y, châm mạch hoặc điểm huyệt có thể đả thông hoặc làm tê liệt một bộ phận nào đó của cơ thể, khiến bộ phận đó không thể cử động được. Phong thủy cũng tương tự như vậy, chấn yểm có thể làm phong bế hoặc ngăn chặn đường đi của nguyên khí trong lòng mạch. Vậy, Cao Biển đã chấn yểm sông Tô Lịch như thế nào? Thành Đại La do Cao Biển xây dựng rất uy nghi bề thế, chu vi 3.000 bộ Bên trong có hơn 400.000 gian nhà, nhưng việc xây thành không được thuận lợi. Đoạn gần sông Tô Lịch liên tục bị sụt lở và đã phải xây đi xây lại nhiều lần. Cao Biển bèn dạo một vòng đến vị trí sụt lở để tìm hiểu nguyên do. Khi lấy phương vị bát quái ra đối chiếu, biển giật mình nhận ra vị trí từ tâm thành đến chỗ sụt lở chiếu thẳng về hướng núi Tản Viên Ba Vì. Thì ra, nguyên nhân chính là do long mạch từ núi Tản dẫn thẳng về Tô Lịch. Chẳng những khó có thể xây thành, mà về sau đất này sẽ còn nhiều nhân tài kiệt xuất nổi lên xưng bá, xưng vương, sánh ngang với đường triều ở Bắc Quốc. Là bậc thầy phong thủy, Điền bèn dùng bát quái tiên thiên đồ lập trận chấn yểm, làm con rồng không cựa được và bị giam trong đất. Như vậy, đất sẽ cứng hơn và việc xây thành mới có thể thực hiện. Cao biển không chỉ chấn yểm dưới lòng sông mà còn dùng nhân chấn hai bên bờ làm âm binh. Lại nói về chuyện chấn yểm dưới lòng sông, có nhà phong thủy học cho rằng Cao Biển đã dùng lục quyết chấn gồm có độc chấn, tam chấn, tứ chấn, ngũ chấn, bát chấn, cửu chấn và dùng tứ yểm chấn bao gồm nhân chấn, kim chấn, thạch chấn, mộc chấn để chấn yểm sông Tô Lịch. Sau Điền lại nuôi âm binh dọc hai bên bờ sông và chôn theo các loại vật dụng sinh hoạt như bát, đĩa, kim tiền, đao, kiếm, vân vân cho âm binh sử dụng. Đến năm 2001, nghĩa là hơn 1.000 năm sau, đội thi công xây dựng tiến hành kè bờ và nạo vét đoạn sông Tô Lịch thuộc làng An Phú, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nơi xưa kia vốn là thôn Đoài Môn, cửa phía Tây thành Đại La. Tại đây, đội thi công đã phát hiện các cọc gỗ bố trí theo hình bát quái, lại có nhiều bộ hài cốt và các di vật cổ. Sau khi nhổ cọc gỗ và an táng các bộ hài cốt lên nghĩa trang bất bạt, đã xảy ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ. Ví dụ như máy xúc Komatsu tự nhiên lao xuống sông, các công nhân xây dựng đang khỏe mạnh bỗng ngã lăn ra đất, chân tay co rúm, cứng đờ và mất ý thức trong nhiều giờ liền. Thân nhân gia đình của các công nhân trực tiếp ngụp lặn vớt hài cốt và nhổ cọc dưới lòng sông cũng gặp các tai nạn thảm khốc. Sự việc lên đến đỉnh cao khi có tới 43 công nhân đã bỏ không làm việc tại công trường nữa. Nhiều người cho rằng tai nạn xảy ra chỉ là ngẫu nhiên. Những người không tin vào phong thủy còn nói rằng chấn yểm chỉ là điều nhảm nhí. Nhưng cũng không ít người than rằng đó là do phạm vào trận đồ chấn yểm của Cao Biển năm xưa. Và chuyện chấn yểm Long Mạch ở Sài Gòn trước năm 1975 Có một truyền thuyết khá ly kỳ về khám trí hòa được truyền miệng ra ngoài là hầu như năm nào trong khuôn viên của trại đều bị xét đánh và sau khi trại bị xét đánh thì bao giờ cũng có một hay nhiều hơn một cán bộ chết vì rất nhiều lý do. Ở Sài Gòn trước năm 1975 có hai công trình hình bát giác được cho là biểu tượng phong thủy để chấn yểm long mạch. Đó là Hồ Con Rùa và Khám Chí Hòa, với rất nhiều giai thoại mang màu sắc huyền bí ly kỳ xung quanh. Có giai thoại kể rằng sau khi nhậm chức Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã cho người mời thầy địa lý từ Hồng Kông sang Việt Nam để chấn yểm dinh độc lập. Thầy này phán rằng dinh độc lập được xây trên long mạch, chấn ngay vị trí đầu rồng. Đuôi rồng rơi vào vị trí công trường chiến sĩ trận vong. Cần phải dùng một con rùa lớn chấn yểm đuôi rồng lại thì sự nghiệp của Tổng thống mới bền vững. Nguyễn Văn Thiệu lập tức cho xây hồ nước theo hình bát giác, phỏng theo bát quái đồ. Có bốn đường đi bộ xoắn ốc đều hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm và hình tượng con rùa bằng hợp kim đội bia đá. Khu vực trung tâm còn có một cột cao được xem như một chiếc đinh lớn đóng xuống giữa hồ để ghim đuôi rồng lại. Vào đầu năm 1976, tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ. Tuy con rùa không còn, nhưng người dân vẫn quen gọi là hồ con rùa, thay cho tên gọi chính thức. Một kiến trúc khác được cho là biểu tượng phong thủy thứ hai của Sài Gòn là trại giam Chí Hòa, được người Pháp cho xây dựng từ năm 1943 Kiến trúc của Khám Chí Hòa rất đặc biệt do một kiến trúc sư người Nhật thiết kế và xây dựng theo ngũ hành bát quái. Nó cao 3 tầng lầu, có hình bát giác với 8 cạnh đều, 8 góc A, B, C, D, E, F, G, H tượng trưng cho 8 quẻ trong kinh dịch. Có cả triệu người đã bị nhốt vào đây mà hầu như không thấy có người nào thoát ra được. Người ta đồn rằng do oán khí nơi đây bay lên thấu trời cao vì thế ông trời thường xuyên làm sấm sét đánh về một góc để khai một cửa sinh, để oán khí được thoát ra, giúp người chết được siêu thoát. Tất nhiên, tất cả những đồn đại này chỉ là truyền nhau, không ai dám chắc điều đó là sự thật. Cho dù bạn có tin vào các trận đồ phong thủy hay không, thì cũng không thể không thừa nhận rằng trong lịch sử, quả thật, có những bậc kỳ nhân dị sĩ như vậy. Tuy nhiên, bùa chú cũng vậy, Thuật phong thủy nào đi nữa thì cũng giống như con dao hai lưỡi, lạm dụng nó sẽ làm hại chính bản thân mình. Nếu xét về trong giới tu luyện thì những phép bùa chú này chỉ dành cho tiểu đạo thế gian. Đại đạo trí giản trí dị là lấy việc tu tâm làm cốt lõi khiến người tu luyện thăng hoa cảnh giới tư tưởng để trở thành sinh mệnh cao thượng hơn. Do vậy, xem phong thủy không đâu bằng xem lại chính mình lấy việc tu thần dưỡng đức đặt lên hàng đầu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối video. Nếu quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp, xin đừng ngần ngại cho chúng tôi biết suy nghĩ của mọi người ở phần bình luận bên dưới. Và nếu quý vị thấy video này hay, xin hãy khích lệ chúng tôi bằng cách like và đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video giá trị tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.